các bạn Hôm nay kênh Việt Nam Travel sẽ ờ, giới thiệu đến quý vị các bạn Tiếp tục về ờ, quận Hà Đông Và đây là tại phường Bộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Thì ờ, hôm nay là kênh Việt Nam Travel có gì đến quận Hà Đông và núi trên nước Thì đây là một cái hồ ở phường Bộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Hồ này thì cũng rất là mát các bạn và ở đây thì ờ, quý vị bạn chúng ta đang thấy là những cái cần ờ, thủ chúng ta cũng đang ngồi câu cá đây, đây những cần thủ đang ngồi câu và tiếp đó là có những cây xanh như là những cái cây mà theo bóng mát ở phường và chỉ thị để ta trồng cho mát xung quanh hồ này cũng như mát cho vùng mát và đây thì các bạn thấy là một cái uh, ghế ngồi để chúng ta câu cá và ghế ngồi này đây là một hồ câu thành là uh, có xây các ghế ngồi để các cần thủ người ta câu đây là ghế ngồi số 11 và đằng này cũng có rất là nhiều người câu bây giờ trời đang nắng thành to thành là chắc là các cần thủ uh, ờ, chưa đi câu biết là cái hồ này câu thì có phải mất mình câu hay không chúng ta hỏi bác này. hồ này câu cá có mất tiền không bác nhỉ à, một tiếng là là bao tiền hả bác à 304 tiếng còn cá cá mình câu được là là lấy hết à, vâng. ông ờ, câu một ca mới được bảy à 7 con trắm hôm qua cháu thấy ở đằng kia à, câu chấp trôi dạ. nhà vâng hồ này chắc nhiều cá to ông nhỉ dạ hôm qua cháu thấy uh, anh đằng kia câu được con khoảng ờ, năm uh, sáu cân vâng. trắm Bác có thích câu không ạ? Dạ. Bác chắc cái nhà gần đây ra đây ngồi mát. Dạ. Thôi cháu cho bác nhé, cảm ơn bác nhé. Dạ. Thì như quý bạn đã biết ở hồ này à, chúng ta câu là chúng ta cũng phải đóng phí với mức phí là à, như bác vừa nói thì khi nào mà quý vị bạn chúng ta muốn à, đi câu chúng ta cũng có thể về ở Hà Đông chúng ta có thể về hồ này chúng ta câu đây là một hình thù không

tao tưởng mày thịt lên thì mẹ à, tao bán ngoáng này con cái gì Ông mình kia bảo mày điện ra bảo cho mày, cũng không gặp nữa Bởi mày thích cùng này Đừng ngay đừng đổ Đừng mặt lên Bố thì sáng là mất nhiều lắm Phải đi Thôi ngồi trên tiểu cầu vào đây Rồi giờ này thì vật quá rồi tốt khỏe lắm động người ấy không sốt luôn. không bạn nó vào con này to thế đấy chưa thấy gì không hiểu màu sáng bảo những con giỏ kia là không được con này khoảng mấy cân đấy cân rưỡi bốn bốn năm cân nhỉ không con này cân rưỡi đâu ra không được Cân dưới chết em à? <laughs> Nó phải to hơn 3 cân To hơn ba cân bốn Để thêm mấy phát nữa rồi Huynh Thêm mấy phát nữa rồi Đấy giờ được rồi Đấy được à Anh cứ đeo cái này ra không Anh cứ đứng to con con này là trôi hay trắm anh bò hết may cho mày đấy không về không cái số đỉ bên kia bố mày còn nhốt cháu con nữa bên nào bên kia điền cái số của em là được ăn cá hiểu không thì mẹ gọi phát là mất lòng bên kia điền nó còn nhốt cháu con mà không định hồi đấy ăn cá quen rồi ăn được cá hồ mới này nó để bố mới bán đi rồi bố mới rửa vợt à, rửa đỏ đi về đấy nhưng mày à bọn mày uống mày hương à Hả? Vâng, chờ một chút.

viên là anh bảo là em đấy đã rồi cũng ngu rồi tháng rồi, 13 lịch rồi. về chẳng có mãi được về nhảy vào rách áo mấy cái em mới nhìn thấy mấy cái tàu hòa hơi lên kịp trong sơn đây anh ạ sơn sơn này tuổi thì hồi ấy thì nhìn thấy máy sau cao cao đấy đồ từ đầu đến giờ đó bắt nó cái cái tòa đấy